Long ơi, luôn luôn. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ giao dịch uh, tổng kho đồ bắt uh, số 12 cho anh em xem. Thì anh Long thì à, ảnh uh, được một số trang sức thôi, chứ uh, anh không có uh, quên anh được một số đồ rồi anh em ơi. Như cây vũ khí chống 10 dòng 1 này, đó, sinh lực lực. Ngọc bội mà bánh 8 hả? Một bội mà bánh 8 Khải giao dịch cho anh kia rồi nè. Nãy Khải đánh dùm cho anh em trong băng, anh lái lái trước đi ngủ rồi. Là được một ngọc bội may bánh nữ may bánh 8 rồi nè. Và ngọc bội đó thì tầm khoảng 15 đến 20 kim hơn khoảng một triệu đến một triệu rưỡi hai triệu đó tùy người mua và bán nữa mày mày mày bán tám nó nó cũng khá là chất rồi nón chó ngắn họ rồi một cây uh, làm chậm 40 đây là những trang bị của anh Long đó ở này cây vũ khí rồi cây vũ khí em xin nhân Long ơi còn lại kia em bán bán nha cây vũ khí em xin cho nghe mười em xài nghe mười em xài rồi ok đó cái nào cái nào lấy lại sẽ lấy lại đi. rồi đánh cho mình đem được nhiều đó thì bán bù lỗ rồi ờ, thu ít tiền mua là bót tiếp đánh nè một con thì bất thường thì ờ, anh Long hay mua là khoảng 60 xu đến 80 xu một con rồi bót đặc biệt thì khoảng ờ, mấy trăm xu thằng này bót đặc biệt bao nhiêu anh Long anh Tùng giờ bây giờ 500 500 xu một con đặc biệt nè ồ thấy được không đâu rẻ đâu nè nãy anh Tùng đánh lần bảy mấy con đặc biệt nè bốn mấy bảy mấy bao nhiêu anh bảy mấy hả 72 con 72 con đặc biệt em mới nhân ra bao nhiêu tiền rất là nhiều tiền luôn á tùng mấy chục con nữa 72 nhân 550 nè là hết 40 mấy kim nè 40 mấy kim nhân lên 60 nhân lên 6, 67 đi là nội anh Tùng không đánh gần 3 triệu Việt đồng nè gần 3 triệu đó nè và được 3 triệu giờ bây giờ thủ gì nè à, anh anh lấy lúc sầu không không không có lúc sầu không biết không có gì giáo anh Tùng ơi Mỗi <clears throat> không phải không có. Chuyện kháng cả 14 thủy nè cũng không bao nhiêu nè, chuyện đó cũng vài kim, người chứ cũng cao lắm một chục kim. Có nhân cái đề tài bằng gọi à? có có có 600 anh ơi trời mưa dịch nãy giao dịch anh Tông rồi anh Tông được cái ngọc bội kháng họ chó bóng 10 này mấy này thì sợ phải mang đủ set mới kích được rồi ngọc bội này ngon này sinh lực cao 540 bán thì đồng giá 5 đến 10 kim cái nào được là bán được hết nè đấy những đồ anh tông đánh ra ra rất nhiều đồ làm chậm kháng họ quên làm chậm kháng họ rồi chón này cho nên trong bang này này để cho nên trong bang lên đồ anh Tùng cứ đỡ nào đi cái gia truyền này là như hương chắc là sẽ lên xếp đồ ấy đối với con lô con con lông bù năm trăm bốn rồi rồi ngọc bội mang bốn nha anh ơi anh à, sẽ đúc vô con thiên nhẫn bùm hoặc là con thiếu lâm nào trong bãi quăng vô được như được rồi tiếp tục lại ngọc bội năm trăm nữa bao nhiêu cái trời ơi biết nhiều cái là bò là bốn rồi tiếp tục là cái ngọc bội 28 này cho em xin nha em xin cho nghe mươi bóp nha anh đó ừ, ừ. rồi đưa cho con, con trống ban áo rồi xong hai con hai món này thôi là này xin lượng lực này đó động lực cao sinh động lực cao kháng hó này cái này mà sinh lực nữa anh tùng xài đẹp luôn không hai bốn rồi sinh động lực cao rồi hợp kim mà cái này thì thấp so với anh long anh thăm long không lấy có 117 thôi rồi ok đó tổng đồ như vậy nè đang mang cái cái nhẫn uh, sinh lực tới 138 ờ, rồi nè. À. Sinh lực độ lực. Ok anh Tông. Rồi. Okay. Bây giờ này đó bây giờ mình thay cái ngọc bội vô uy bài luôn đó Trời, lên được 9 khăn lôi nữa rồi thay vào cái cái vũ khí nữa lên được uh, 5 khăn lôi nữa nói chung là hai món này thêm được 12 khăn lôi đó. ngọc bội này tháo ra cho anh em lên đảo luôn cho nó màu màu thấy tinh hồng đâu à anh long đứng im em giao dịch cá nhân anh ơi quá thành đông sẽ tìm thấy sao anh à, thua em ơi thua em ơi chủ nhật rồi anh em xem là... uh, à, rồi, dạ, dạ. là tình hình. rồi anh em xem uh, bắt này thì đừng quên uh, cho khám một like ủng hộ chơi em ơi đó rồi tiếp theo sẽ làm những bắt tiếp theo anh em xem nhé đừng quên like chia sẻ ủng hộ mạnh nha anh em